hôm nay mình sẽ lại quay cái à, đôi tempo 8 này mình mới đập hộp thôi đây nó là dòng eliro nha các bạn da b mềm mịn thon luôn đây mỏng khỏi chơi bao âm thịt nha các bạn đây thì bên mình mới dài anh em có ờ, nhu cầu thì cứ zalo hay điện thoại anh em cứ ờ, gọi cho mình dòng thì này dòng này thì im ôm phích luôn mình thử rồi thì ờ, hiện tại mình đang order anh em có nhu cầu thì cứ nhắn đây rất đẹp nha các anh em quay cho anh em coi đây nóng, này thì à, thị trường hiện là cũng 2 triệu 2 triệu ngoài đấy chính hãng nha không phay nha anh em cái này thì ờ, da mềm anh em mà bề ngang á thì bao luôn chân bao bè luôn này thì dòng rò rồi anh em yên tâm da không có giãn không có căng gì đâu anh em nếu mà chân mang vô hơi hơi bóp thì anh em đá dài chặn hoặc tháo lót ra ha cái này thì khi nào anh em order hàng mình sẽ tư vấn kỹ hơn đây móng ok rồi anh em cần thì cứ điện thoại cho mình nha 0909 139 058 thôi chào nha